À, xin chào mọi người nha, mình đang à, đi chơi ở bản Ý Linh Hồ Sapa Đây là một trong những cái bản mà có ruộng bậc thang Vào mùa lúa chín vàng thì nhìn rất là đẹp à, Bản Ý Linh Hồ này thì nằm cách à, trung tâm Sapa tầm 6 km Để Mình có thể à, đi bằng xe máy Hoặc là với một số du khách quốc tế, du khách nước ngoài thì người ta có thể chọn cái hình thức là đi trekking Tuy nhiên đi trekking thì rất là xa mình chọn cái phương tiện là đi bằng xe máy và đến à, chỗ nào mà cảnh đẹp thì mình sẽ dừng lại để mình à, ngắm cảnh và chụp ảnh và từ cái bản ý linh hồ này thì mình có thể đi bộ để sang được bản lao trải tà van và trên cái tuyến đường đi bộ tuyến đường trekking này thì có chúng ta sẽ có cơ hội để ngắm được rất nhiều ruộng bậc thang ở đây thì ruộng bậc thang ở sapa này thì cũng rất là đẹp và đặc trưng của miền núi tây bắc nhất là vào cái mùa lúa chín cái mùa gặt như này chỉ có cơ hội để ngắm nhìn những cái thửa ruộng vàng áo ánh hiện tại thì có rất nhiều các du khách quốc tế người ta thường chọn cái tuyến y à, linh hồ và đi bộ sang lao trải tà van là một trong những cái tuyến trekking chính trong cái hành trình đi du lịch tại sapa thì tuy nhiên thì đi bộ như này đòi hỏi phải có sức khỏe rất là tốt và người việt nam mình thì thường thường chọn là cái thức đi bằng xe máy là đi bằng ô tô mình chỉ thường tham quan thôi sau đó thì sẽ quay về nghỉ tại thị trấn sapa với du khách quốc tế thì người ta sẽ đi bộ à, từ Ý Linh Hồ sang à, Lao trải Tả Văn thì sau đó thì người ta sẽ nghỉ tại bản à, Lao trải Tả Văn có thể nghỉ lại trong các homestay mình xin phép được kết thúc tại đây à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại à, video lần sau